nickgames.vn shop nick ninja hàng đầu Việt Nam ấn vào nút đăng nhập ấn đặt thẻ để mua nick nha anh em nha Ok, xin chào cả anh em, chào mừng em trở lại channel ntv của mình Thì tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ đập 200 màu quà Để xem là chúng ta sẽ được những cái phần quà giá trị gì không, 200 màu quà Tết Đây, 200 hộp quà bí ẩn vào cái sự kiện Tết ha, ở Ninja School 2019 này à, Anh em cùng xem là hôm nay mình được gì nhá Trước khi anh em xem cái clip của mình thì đừng quên là anh em biết gì đó thì đừng quên mỗi khi vào clip thì anh em đừng quên để lại cho mình một like và hãy ấn vào nút like em chỉ cần bỏ ra 5 giây thôi anh em bỏ ra 5 giây bằng cách là để ủng hộ mình là những cái độc lượng động lực để mình ra clip đó anh em hãy like trước khi xem clip giúp mình like và chia sẻ những group game giúp mình để nhiều người biết đến hơn mình nữa nhiều người ủng hộ clip của mình hơn nữa để tạo rất là nhiều động lực để cho mình ra clip tiếp theo ok anh em nhớ like nha thì hôm nay thì mình đã chuẩn bị trong dương của mình là tận đến 100 cái vui xuân này và mình mua với giá là của anh nào ấy Scott với giá là 4 triệu rưỡi là 100 cái ok thì tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ lấy nó ra đập hộp quà thôi thì như là hôm nay mình đọc comment của anh em thì mình biết mới biết là ừ thì phải có cái vui xuân này thì anh em mới kiếm hộp quà để đập được thì ok mình đã mua 100 cái và hình như là một cái là được uh, tận đến hai lượt đánh một cái là đánh hai hộp quà đấy mình nhá một lần đánh hai hộp quà và 100 một thì được 200 lần đánh luôn ok mọi người nhớ like nha và cùng theo dõi mình nha ok let's go thì hôm qua mình cứ tưởng là ở dịch đào sakuza cũng có thôi thì như mình cũng đi qua đây và cũng gặp hộp quà luôn này mọi người nè đó thì ở map này cũng có luôn và mình sẽ cho anh em xem đây là map gì đây là map đồi Kokojo ok từ làng Haru sang trái một map thôi ok ok bắt đầu thôi mình sẽ đớp như thế nào đó bạn nhận được à, thêm được hai lượt đánh thổ quả biển ok rồi thì pen thôi anh em ạ đánh thì cũng rất là nhanh rồi chỉ đánh được căng nhất đam bao nhiêu thì cũng chỉ đánh trừ một máu thôi anh em ạ và chí mạng thì lên trừ được ba máu kìa đó anh em để thấy không chí mạng là trừ được ba máu đấy mọi người nha và chúng ta cùng theo dõi là một trăm bộ như này đánh rất là lâu xem là được cái gì không wow ra một con nhiệm đốm level không nhưng mà tận đến một triệu ba hp anh em ạ đó những cái phái băng như thế này bạn nhận được tám trăm lẻ năm yên wow, vậy thôi à what the hell năm lượng năm lượng của tôi năm lượng của tôi mà chỉ được như vậy là <laughs> ho ho ho có vẻ hay hấp dẫn có vẻ hay và hấp dẫn đó Ủa? à ừ mình cộng lại điểm rồi anh em ạ cứ tưởng chưa cộng lại điểm cơ may quá oh năm lượng năm lượng được hai lần đánh và hai lần đánh là được uh, năm yên và bây giờ chúng ta xem với anh một con cóc xanh level không tám trăm liền tám trăm ba mươi yên ok năm lượng mà chúng ta đổi được ra là một nghìn sáu yên quá là hấp dẫn luôn có vẻ hay <coughs> có vẻ hay đó ủa mát này biết tiếng hộp rồi quên nó đánh hết rồi anh em ạ Hộp quà của tôi đâu What the hell, chỉ có hai cua hay sao hết hộp quà rồi What the hell, hết luôn hộp quà này anh em ạ thôi vậy thôi bây giờ ở đây hết rồi thôi mình ra tiếp tục là tìm những cái map nào có hộp quà mình đánh mọi người xem nha à hôm nay cũng qua ngày mới rồi nhận được ba lần này xem được nhiều hai lộc có hai lộc hai lộc rồi hái ở đây nó còn cho hai viên đá ba còn ăn đủ tí chứ năm lượng một hộp năm lượng mà trời ơi cho người ta được có một triệu sáu một à quên một nghìn sáu trăm yên trời ơi cảm giác mẹ nó khó chịu nha biết giờ này có ông nào on hay không hiện tại đang là hai giờ sáng mà mình cũng đang làm clip này cho mọi người là tí thì ninh thôi vừa mới duyệt xong tận đến gần 30 đơn xu của anh em trên shop hôm nay là hôm nay mình duyệt hơi muộn anh em thông cảm nha vì xu bây giờ đang hết ở cũng đang khan hiếm là mình ờ, tối tối mình mới duyệt cho mọi người mong mọi người thông cảm với mình rồi ok và bây giờ thì nó gọi là đi kiếm hộp quà nhưng mà ở cái map này kiếm lâu lại cứt ra 19 Chúng ta phải có bản hack thì chúng ta mới đánh được nhanh Ui sắp 3 giờ sáng lại còn bảo trì nữa Ui hết con mẹ nó rồi hết hồ rồi Ủa mát này có ai không có ai đánh luôn mà Mát mình thấy có ai đánh đâu mà sao lại không có hộp quà ta Hay là đến một khung giờ nào đó nó hết mẹ nó hộp quà vậy Ủa đang làm clip mà mới dùng được đúng một này nó mới hiện đúng không Ô, mà bình thường mình có ăn đâu nó vẫn hiện mà à đấy hiện à ui ui đấy cái này nhanh vậy ui ui ui ui tám được một viên long lực đan và 800 yên bà già tổ tông nó tưởng được mỗi 800 yên thì ăn ít rồi hình như phải ăn cái kia vào nó mới hiện mọi người ạ đúng rồi hình như phải ăn cái kia vào nó mới hiện đúng rồi chuẩn mẹ luôn Đấy, ok thì mình sẽ quay lại cái map kia nha tí mình sẽ quay lại cái map kia và ăn cho nó nhanh cái map này cứ đi một lúc mà không bạn ách mình quay clip này cho nét để cho mọi người xem nó dễ đó đó đó đó bốn trăm nghìn yên wow ôi ôi bị kíp hai con này đúng không ok mình sẽ quay lại chỗ cũ nha mọi người nha mình chủ quan đâu cũng thấy mà hay nó mới hiện ta quay lại chuyện quay lại chỗ cũ cho nó gần khu nha mọi người ạ đó ờ, mọi người đang xem clip uh, mình chỉ cần mọi người là yêu thích mình thì xem clip của mình và nhớ để lại mình một like còn những anh em fan phong trào hay là cái gì vào xem chùa thì mong là mọi người cũng quay ra ủng hộ mình và để mình một like nha cảm ơn mọi người rất là nhiều đấy chưa ăn cái kia vào cái là hiện luôn này à ăn cái kia là hiện luôn anh em ạ đó hiện tại là mình cũng đang là một youtube làm người làm video đăng youtube về ninja school nó gọi là gắn bó lâu nhất đó mọi người rồi đó nhiều rất là nhiều kênh bán mà bỏ rồi nhưng mọi người hãy xem chỉ nhớ like và subscribe kênh mình đây là động lực tiếp tục ra clip thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều và đừng quên để lại mình một comment phía dưới để mình biết là mọi người đang đi xem clip của mình mọi người vẫn đang theo dõi mình và vẫn đang ủng hộ mình cảm ơn tất cả mọi người luôn ui con mẹ con ui con rùa đẹp trên này anh em này ui các bạn con rùa này con rùa này anh em ơi uh, triệu tám wow wow meo meo thủy tinh thủy tinh nha buồn hại bao nhiêu vậy đam to nhỉ tôi chút wow 15 nghìn máu và 58 nghìn đam thế hấp dẫn hấp dẫn đeo vào cho nó đam to anh em ạ Ôi, thấy không đam to đam to đam to là giờ em khoái nó rất là nhanh luôn ôi bị kíp bị kíp ăn xong vẫn chưa hiện người ơi ui ui vừa đánh xong rồi lại có luôn này vãi cứt ui hồi về tận 67 máu luôn đâu phải may mà cái skin kunai của mình mắc rồi ấy nên là đánh nó còn nhanh nó vào cái skin để mà để 98 vào skin 8x thì đánh chậm quán ra ok hôm nay tiếp clip này mình làm dài dài chút cho mọi người xem nha nên mọi người phải like giúp mình nha clip mà dưới 500 like là buồn lắm á ui xuống luôn quá. ba mươi tháng một mà cái này không hết hạn ui ui Ý, bí kíp bất tử rồi này ui ui trời ơi chỉ có cần hiv mới có thôi hiểu không trời ơi mẹ này anh em nào mà có quả bí kíp bất tử chưa 31 tháng à, mẹ tưởng nhầm nhầm nhầm sorry mọi người nha tưởng là quang ấy mạnh thế một tem mẹ một tem mười lăm nghìn máu luôn anh em ạ chơi cái cái cái gọi là cái bản gốc lâu vãi cút luôn á mọi người ơi nói chung là chủ yếu là chất lượng còn pen được bao nhiêu rồi không pen thôi chắc là hai rồi mới pen được bốn hộp bốn nhân hai là tám tám mới đập được tám lần anh em mười tám tám hộp quà thôi thì bao giờ mới xong đây Ôi, cắn chết cái là mất luôn à bị cắn chết cái là chết luôn mọi người nha thông báo với mọi người là bị cắn chết phát là mất luôn hai lượt thế sao ấy thì vừa nãy mình còn một lượt mà vào không thấy hộp thì chắc là bị cắn chết thôi gọi là phân thân dài đánh chí mạng phải đã hơn không ta giờ này mà đi mua phân thân lạnh cũng nổi không lâu quá bao giờ mới xong được hết 100 hộp thì anh em cho mình hỏi là bao giờ mới xong được hết bằng hộp đây chết tao đi ngồi thôi Ui, được một viên uh, kháng thể đạn à mình vẫn đang tiếp tục như mọi người nha clip cái này dài một chút cho mọi người xem ok đó phải vậy đây là một hộp wow như vậy cho nó cho đỡ gọi là đỡ ngứa mắt tí thôi nhưng chẳng sao đâu hộp này là 73 hp này đoàn wow, nhím đá này nhím đá tinh anh 1 triệu 4 hp luôn đó bị đóng băng này bình thường quái nó không cắn được mình ui đều thế được một cái mặt mạng thủy tinh à không có cái này cộng dồn chúng ta cái này cộng dồn chúng ta à, cộng dồn mình ăn một phát 100 cái mình đánh dần à, lâu quá lại con tinh anh này một triệu hai trăm hp ok không thấy gì nữa ăn tiếp đây mình xem cộng rồi nhá ba ba cái là 6 lượt 6 lượt với lại còn thừa một lượt 7 lượt mọi người nha xem là có hiện 7 lượt không không là ăn cướp luôn vất đi ngay mình test trước mọi người ông mọi người đứng làm theo mình nha ba đó. đó em nên là mang cung hoặc là gọi là cung hoặc là kunai hay cung hoặc kunai thì anh em đánh để con quái thú nó xuất hiện thì nó sẽ bị đóng băng nó đỡ cắn anh em một phát chết luôn đấy ví dụ con này 2 triệu à chắc là mình chết mất đóng băng lại thì may ra nó không bị quái cắn thôi không bị, mà bị quái cắn một cái chắc chết luôn mất rồi, 850 yên rồi lại là đan luôn được từ nãy giờ được mỗi cái cái cái cái, cái gọi là từ nãy giờ được mỗi cái nó gọi là cái um, cái mặt nạ thủy tinh là ngon thôi à còn lại chả có gì ngon cả mà nó là vớ vác vậy Đó em thấy không cái cuốn này khá là đẹp luôn đúng không hộp quà khá là đẹp luôn nhưng hộp quà như bản gốc bị lỗi luôn á hộp quà bị lỗi nhè nhè nhè này Đó. chắc là trên bản hack sẽ không bị lỗi rồi con con uh, ờ, nhện đốm một triệu ba hp rồi ui toàn như vớ va vớ vẩn gì đấy mọi người ạ toàn như vớ va vớ vẩn gì thôi rồi ok cố gắng ô hình như cộng dồn đúng không cộng dồn đúng rồi cộng dồn nha mọi người nha cộng dồn nha em có thể dùng một phát được nhiều nha thì từ nãy giờ mình đánh là ba bốn cái gì đó cũng chưa phải ăn ăn cái ờ, vui xuân nào cả chắc là cộng dồn rồi cộng dồn chắc có lẽ luôn nên là tí mình đã qua bản ảnh và mình sẽ treo ngỡ thành quả của mình được cái gì oh, ok đánh hết lượt bản gốc đi thì tí mình đã qua bản ảnh rồi mình đã quay lại à, xem thành quả chúng ta 101 xem được cái gì nha rồi ui hai triệu tư hp sợ chết phát này quá ok cho nốt con này xem là hết hộp chưa không được cái gì luôn này toàn yên với kinh nghiệm luôn anh em ơi vẫn còn này vẫn còn và chưa phải ăn hộp <laughs> cộng dồn ok có thể dùng cộng dồn nha không cộng dồn thì anh cứ hai hộp xong rồi lại dùng hai hộp xong lại dùng cũng gọi là khó chịu lắm ok nếu là mọi người muốn mua su thì lên đấy su.com mua su tự động à, x 2122 thì nha và muốn nick thì lên nickgames.vn nickgames.vn nhớ nha đừng quên là nickgames.vn giúp nick bán những nick ra hàng đầu Việt Nam luôn ok mọi người lên lựa chọn nick phù hợp với mọi người để mua và chơi Tết thôi à chuẩn bị ra chức năng là cọc ác á nếu anh em có cái nick ví dụ như là 100 nghìn anh em có thể lấy 20 nghìn cọc cái nick đó thì nó sẽ cho anh em thời gian ví dụ như 20 nghìn anh em cọc được tầm khoảng 10 tiếng và trong 10 tiếng đó thì cái nick đó sẽ thuộc quyền sở hữu của anh em và anh em chỉ cần cọc nốt phần còn lại là anh em nhận hết cả nick còn cọc là anh em chỉ là ẩn cái nick đi để không cho người khác uh, mua trước anh em thôi đó đấy cũng là một cái chức năng ờ, nó gọi là phù hợp cho những cái anh em mà đang thích mà chưa đủ tiền đó, anh em có thể lên cọc trước cái thời gian đó để anh em đi chuyển đi tiền sau cái thời gian đó thì anh em có thể là đi mua thêm thẻ và nạp và mua cho đủ đó sau khi anh em cọc vậy thì người ta không không thể là mua người ta có tiền nhưng mà người ta không thể mua được vào nick của anh em vì anh em đã cọc rồi nên nick cái sẽ bị ẩn trên shop cái khoảng thời gian nào đó ui vẫn còn luôn này Ôi, đánh được lâu đấy nhỉ à mình ăn 7 hộp 7 trên 2 14 là 14 lần anh em ạ 14 lần bảo sao không có đốc sen được ok mình đã đánh lần này và mình sẽ qua bảng hack và tí mình sẽ quay lại 5 phút thôi tí mình sẽ quay lại và chúng ta cùng xem thành quả nhá ok nhớ like cho mình nha ok A few moments later Hello, xin chào các anh em thì uh, ờ, cuối cùng thì uh, sau 77 49 giờ không đùa đi thôi thì uh, sau khoảng thời gian nó gọi là giờ là 3 giờ 35 à, phút buổi sáng rồi thì chúng ta mình đã đánh xong 200 hộp ma quỷ 200 hộp uh, hộp vui xuân này nhá thì anh em để bây giờ mình cho anh em xem là trong hành trang mình sẽ đã nhận được cái gì nha 100 hộp uh, 100 cái hộp vui xuân và 200 lượt đánh hộp uh, quà này xem chúng ta được cái gì nha ok let's go vô hành trang nào từ đầu kéo xuống thì mình đã thấy là mình nhận được 10 viên lọc đan này một con chim tinh anh này ờ, một mặt nạ thánh gióng này một mặt nạ thủy tinh này à hai mặt nạ thủy tinh chứ đây mình đã đeo một cái rồi mình mới đánh một cái là mình đeo một cái rồi mình thấy này một cái con na này wow một con sói trắng luôn hai con na này hai sói trắng rồi này ba con na bốn con na một super hai hai con thánh gióng rồi này ba con thánh gióng rồi này hai con super này uh, ờ, 5 con Ona bốn con Ona năm con sáu con bảy con Ona rồi ba con Super rồi này chúng ta thêm con sói là ba con sói này anh em này hai con lồng đèn cá chép này wow ngồi chơi bên chuyển đến thành nói chung là 4 triệu năm xu thì bằng này nghĩ là bán con này là bảy thì ba hai mốt hai triệu mốt xu hai triệu mốt với lại ba triệu mốt này 3 triệu mốt thì cái này 500 nghìn đó là 3 triệu rưỡi Nói chung là mình nghĩ là bán hết những vật phẩm này thì chúng ta không lỗ đâu mọi người ạ không lỗ nha không lỗ ok 4 triệu năm xu chắc chắn không lỗ mà lỗ thì chỉ lỗ một xíu xíu xíu, xíu thôi nên là sự kiện này mình thấy là đập hộp quà khá là ổn mình sẽ tiếp tục làm những clip đập hộp quà cho mọi người xem vì à, đập hộp quà thì rất là những cái phần phần quà nó gọi là hấp dẫn ok thì bây giờ thì mọi người nhớ like ok nhớ like và share và nhớ comment bên dưới mình nha ok bây giờ thì mình đi ngủ đây bye bye hẹn gặp lại mọi người bye